của chúng ta Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu và trong hiệp đấu thứ hai đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Thêm một đường bóng dài quen thuộc nữa, Văn Thành. 122. Các cổ động viên Việt Nam chúng ta thì chắc không quên cách cầu thủ này ăn mừng. Rất nhiều những đường bóng dài được phất lên. Công Phượng có lẽ dấu ấn không chỉ là bàn thắng, một pha xử lý ở đẳng cấp uh, Đội tuyển Việt Nam đã có lưng vốn là hai bàn và chúng ta sẽ càng có cơ hội để triển khai một lối đá phù hợp với mục tiêu dài. Cầu Phượng Phạm Văn Đức đang di chuyển Đó có lẽ là lựa chọn Hồng Duy Dominican đã cắt được đường truyền của Hồng Duy cho công phượng quả đá phạt góc cho đội tuyển Malaysia tuổi. Tuấn Anh vẫn đang có một trận đấu cực kỳ tuyệt vời. Hoàng Đức đá phạt thủ nhập tình này vào sân chỉ là những cú ngã mà thôi. Một trận đấu mà đến ra một pha dàn xếp ném biên bất ngờ hơn nữa. Nhanh hơn nữa. Vẫn chưa thể làm gì nổi trước bộ đôi Hoàng Đức và Tuấn Anh ở khu vực giữa sân. Hồng Duy Hoàng Đức đó là một mọi thứ vẫn dễ dàng đối với nguyên mạnh hoàn toàn thoải mái và ở cùng một vị trí thì luôn có hơn một người có đẳng cấp và chất lượng văn Toàn văn Toàn bước chạy xé rau của văn toàn và đó là khó khăn đầu tiên Cơn đau đầu đầu tiên mà tiền đạo này gây do hàng phòng ngự của Malaysia. Đấy là Duy. Duy. Bachia đã lên. Cơ vẫn đến với chúng ta Văn Toàn. Tiến lên. Không phải là một pha phối hợp với pha bắn giữa sân. Chính xác tới từng mm đó là đường truyền mà Quế Công Hải dành cho Văn Thanh và Văn Thanh lại truyền bóng đẹp mắt dành cho Văn Toàn. Đó là miếng phối hợp hết sức ăn ý và bóng bây giờ đến chân của Hoàng Đức. Chọc khe. Văn Thanh. Hoàng Đức. Mọi thứ diễn ra nhịp nhàng và chẳng mới chốc thì bóng lại một lần nữa đến với khu vực 16m50 của Malaysia. Vẫn bọc lót cho nhau tốt. Đó là pha dàn xếp tốt giữa Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Mạnh. Tấn Tài. Bây giờ sẽ là một đôi cũng rất là ý Tấn Tài và Tiến Linh nhưng bóng trong chân của Văn Toàn. số chưa Đó là sự cô đơn của De Paula khi phải đối mặt với hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hái. Tiến Linh trận đấu ở vòng bảng giữa hai đội tại AFF Cup 2018 hơn khi mà chúng ta giành chiến thắng 2-0. Sự chủ động của Xuân Trường. Tiến Linh. Không được, Tiến Linh chưa di chuyển và đó là đường truyền của Văn Toàn. Tên cũng được đăng ký cho trận đấu này là Lê Văn Xuân, cầu thủ từ đội tuyển U23 Việt Nam. Văn Thanh áp sát rất Quá nhanh, nhanh. Văn Toàn Tiến lên Chúng ta cùng xem lại Cũng rất thú vị Hoàn toàn bị động nhưng lại thành chủ động bằng tốc độ và sự cắn lướt Bóng của chúng ta đã thể hiện một vị thế thực sự đỉnh đặc Tuấn Anh Văn Thanh, Văn Thanh, Không được rất nhịp nhàng đúng là thiệu hòa dừng gấm thật cú đá của tuấn một tình huống lấy bóng thành công nữa tuấn anh ngày hôm nay tuấn anh chạy không biết mệt mỏi hoàng đức dứt điểm vào. ba không dành cho đội tuyển việt nam và đó là màn trình diễn mang tên hoàng đức trước vô địch Xuân Trường Nhịp xử lý hay rất dễ dàng trong các phối hợp và cả việc ghi bàn. Thêm một đường bóng dài nữa. Lúc này thì có lẽ nhiều cổ động viên cũng nói vui là nếu mà Malaysia biết Việt Nam đá hay như hôm nay và thua đậm như thế này thì có lẽ họ cũng định bỏ giải thật. Thực tế thì mọi thứ vẫn chưa hết với Malaysia bởi ờ, Indonesia mặc dù cũng chơi tương đối tốt nhưng họ còn phải đối mặt với Việt Nam và đội hình trẻ của Indonesia cũng ờ, không phải là không thể bị đánh bại cho nên Malaysia sẽ phải dành rất nhiều quyết tâm cho trận quyết đấu với Indonesia ở à, lượt trận cuối cùng vào bảng còn những khung thành của đội bạn những con đường tiến về khung thành của đội bạn đang mở rộng với chúng ta tiến lên đường truyền của Quế Ngọc Hải Đúng là đồng đội đang dành cho Tiến Linh rất nhiều bóng Có khá nhiều những sự lựa chọn của Quế Ngọc Hải trong tình huống này Văn Toàn, Tiến Linh và cả Văn Thanh nữa